và chúng ta biết rằng trong thời gian vừa qua khi mà kinh tế thế giới bị tác động bởi dịch Covid thì rất nhiều công an việc làm, rất nhiều nhà máy đình trệ sản xuất, lạm phát có thể bị gia tăng và tất cả à, việc đi lại giữa các nơi đang bị đóng băng. Mà khi lại nói khủng hoảng kinh tế lại là cơ hội để kiếm tiền thì có thể đó là một cái điều đó chúng ta thấy là nó hơi nghịch đời một chút đúng không ạ? Ờ, nhưng tuy nhiên nếu chúng ta nhìn về góc độ về một cái góc nhìn tích cực hơn thì chúng ta biết rằng là với khủng hoảng kinh tế nó sẽ là những cái cơ hội mới để chúng ta có thể kiếm được tiền trong những lĩnh vực đầu tư khác nhau với các nhà đầu tư cá nhân thì chúng ta biết rằng là có rất nhiều cơ hội khác nhau để chúng ta kiếm tiền với các nhà đầu tư tổ chức thì người ta còn có nhiều cơ hội hơn vậy hôm nay chúng ta chủ yếu tập trung vào các nhà đầu tư cá nhân và một cái nhìn khách quan hơn tổng thể hơn để chúng ta có nhìn cách nhìn bao quát về những cái lợi thế khi mà khủng hoảng uh, diễn ra và chúng ta biết rằng khi mà khủng hoảng diễn ra nếu chúng ta mà nắm bắt cơ hội thì chúng ta có thể kiếm tiền làm giàu nhanh một cách nhanh chóng sau khi mà cái khủng hoảng kết thúc vậy đâu là cơ hội đâu là thách thức ạ với thách thức của chúng ta đó là việc mà cần phải có một cái lượng tiền mặt nhất định đó là những cái thách thức của phần lớn những nhà đầu tư khi mà họ không giữ tiền trong được tiền trong quá trình khủng hoảng mà chúng ta biết rằng là với khủng hoảng thì tiền mặt là một yếu tố cực kỳ quan trọng là vua, nó là vua trong bất cứ một cái chu kỳ kinh tế nào. Bởi vì lúc đó khi mà chúng ta có tiền mặt thì chúng ta có sẵn sàng để đầu tư rất nhiều các lĩnh vực khác nhau. Thứ nhất, về đầu tư bất động sản. Chúng ta biết là trong quá trình khủng hoảng thì bất động sản thông thường là sẽ có những mức giảm giá là rất cao và đó cũng là cái cơ hội để với các nhà đầu tư dài vốn trường vốn đặc biệt là các nhà đầu tư lớn tổ chức họ có thể mua với giá bất động sản giá rẻ hơn rất nhiều so với thời điểm khác và việc mà thanh khoản tại thời điểm đó là gần như người bán muốn bán ra nên cái người mua mà có tiền là có thể mua được những cái vị trí đắc địa những cái vị trí mà mình mong muốn đó là cái cơ hội với nhà đầu tư chúng ta gọi là những đầu tư mà sẵn sàng tiền mặt vấn đề chứng khoán thì sao vấn đề chứng khoán thì chúng ta biết rằng là những nhà đầu tư giá trị như ở Warren Buffett và Peter Lynch à, ờ, những nhà đầu tư như vậy họ có rất nhiều tiền thì đây là cơ hội để họ thu mua được những doanh nghiệp có thể là đang bên bờ vực phá sản và khi họ mua được những thâu tóm những doanh nghiệp đó với số vốn lớn của họ việc mà họ mua với cái giá rẻ hơn rất nhiều giá trị thực của doanh nghiệp và đây chính là cơ hội mua được số lượng cổ phiếu rất là lớn cũng như là giá rất rẻ đó là những nhà đầu tư giá trị còn với các nhà đầu tư cá nhân thì các bạn cần phải nắm rõ được cái quy luật mà tí nữa tôi sẽ chia sẻ và khi mà các bạn biết rằng là với các tổ, tổ chức các quỹ đó là một cái món hời rất lớn và không có cơ hội nào để họ u vào còn các nhà đầu tư cá nhân thì chúng ta cần phải nắm rõ một nguyên tắc đó là nguyên tắc tiếp theo ở trong khủng hoảng thì ờ, các bạn biết rằng là trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán á, thì có hai cái giai đoạn mà chúng ta kiếm được nhiều tiền nhất đó là cái giai đoạn mà cổ phiếu bắt đầu vào giai đoạn uh, gần như kết thúc cái đoạn khủng hoảng hay là kết thúc cái đoạn suy thoái thông thường thì khi mà giai đoạn kết thúc giai đoạn suy thoái những cái cổ phiếu bị quá bán bởi vì quá rất nhiều cái nhiều tư nhỏ lẻ trước đó bị thua lỗ và nó tạo ra một quá trình quá bán và cổ phiếu giảm sâu hơn giá trị thực của mình rất nhiều. Và đó là lúc thời điểm mà sau khi kết thúc giai đoạn suy thoái, giai đoạn khủng hoảng thì cổ phiếu có thể có những sóng hồi và tăng rất mạnh, có thể lên đến 3, phần trăm thậm chí là 100%. Nếu chúng ta biết đón nhận cái cơ hội như vậy thì chúng ta có thể là kiếm tiền trong thời gian rất ngắn. Không phải là chúng ta mua bắt đáy mà chúng ta cần phải mua khi mà cái giai đoạn khủng hoảng có thể sắp kết thúc hoặc là chuẩn bị kết thúc thay vì chúng ta mua trước bởi vì nếu chúng ta mua trước thì chúng ta gặp rất nhiều rủi ro rất nhiều khó khăn khi mà thị trường kết thúc giao dịch và giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn tăng trưởng thì giai đoạn tăng trưởng là giai đoạn chúng ta cũng kiếm được rất nhiều tiền vậy uh, chúng ta có hai giai đoạn là giai đoạn tăng trưởng thì lúc đó có thể là uh, giai đoạn khủng hoảng đã kết thúc rất lâu rồi ạ và lúc đó uh, kinh tế mọi thứ đã tăng rất mạnh rồi và ở đây chúng ta biết rằng là rõ ràng cơ hội của giai đoạn khủng hoảng khi mà hồi phục nó cũng rất là lớn với những cơ hội ở trong cái chu kỳ tăng trưởng nên đây cũng là một cái cơ hội để các bạn lựa chọn những cái cổ phiếu mà chúng ta gọi là giá rẻ nhưng rẻ hơn giá trị thực nhưng phải trong một chu kỳ bắt đầu uh, đi lên từ sau kết thúc gần như là kết thúc hoặc là sắp kết thúc khủng hoảng đó là những cái cơ hội chúng ta sẽ có thể kiếm nhiệt điện à, tiếp theo chúng ta sẽ khủng hoảng chúng ta có những cơ hội gì nữa chúng ta biết rằng là với các nhà đầu tư phái sinh với những đầu tư forex với những đầu tư vàng hoặc là một số các đầu tư khác thì chúng ta thấy là những biến động của những phái sinh nó ở một chu kỳ rất lớn hoặc là forex cũng tương tự như vậy có thể vàng tăng rất mạnh có thể dầu giảm rất mạnh có thể là uh, phái sinh cũng có những biên độ rất mạnh cái điều này nó giúp chúng ta có thể trong một thời gian ngắn có thể kiếm được 50 100 phần trăm thậm chí là vài nghìn phần trăm trong một cái khung thời gian rất ngắn. À, ờ, Livermore cũng kiếm được rất nhiều tiền trong những giai đoạn khủng hoảng này và những nhà đầu tư bán khống họ cũng kiếm được rất nhiều. Vậy với những nhà đầu tư chúng ta để có thể tồn tại, để sống sót, để có thể kiếm được tiền và làm giàu trong giai đoạn khủng hoảng thì không cách nào khác là chúng ta cần phải để trang bị cho mình kiến thức đúng ạ. Tôi nói với các bạn là kiến thức đúng, kiến thức chuẩn và đây chính là cái tư duy, tư duy quan trọng nhất bởi vì nếu bạn sử dụng tư duy sai thì ờ, việc mà bạn áp dụng kiến thức của bạn dù là kiến thức của bạn bạn có hiểu rõ nhưng tư duy sai vào những đoạn khác nhau bạn phải trả giá rất đắt trong cái việc đầu tư của mình nên việc ở đây chúng ta biết là khủng hoảng là cơ hội nhưng chúng ta phải có một cái tư duy nào đó nếu chúng ta muốn đầu tư phái sinh thì chúng ta phải có kiến thức rất giỏi về phái sinh để chúng ta mua chứ không phải là chúng ta cứ lo sọt mang tính chất cảm xúc chúng ta sẽ có thể mất rất nhiều tiền nên cơ hội với những người có gì ạ à, có tư duy có kiến thức có công cụ để thành công tức là lượng đủ thì chất đổi nếu mà nhân mà không có thì làm sao có kết quả được nên ở đây chúng ta biết rằng là trong khủng hoảng rõ ràng là rất nhiều người không có công an việc làm rất nhiều người là à, thứ nhất là mất việc và ở đây chúng ta thấy rằng là việc mà mất việc không ăn là việc làm lạm phát và thậm chí là rất nhiều hệ lụy khác về an ninh xã hội nhưng nếu chúng ta có kiến thức nếu chúng ta có gì ạ à, có kinh nghiệm và chúng ta biết quản trị rủi ro thì đây chính là cái cơ hội để cái tài sản của chúng ta sẽ tăng lên một cách nhanh chóng trong những cái chu kỳ này còn điều gì khác trong khủng hoảng mà chúng ta có thể kiếm được tiền ạ à? theo các bạn điều gì khác ngoài vấn đề gì ạ à? ngoài vấn đề là uh, chúng ta đầu tư chứng khoán đúng không là với nhà đầu tư giá trị mua giá ở mức thấp hơn giá trị rất nhiều với nhà đầu tư gì ạ à? với nhà đầu tư chứng khoán chúng ta mua ở những cái chu, chu kỳ xu hướng chuyển hồi phục thì giá cổ phiếu cũng tăng rất mạnh à, chúng ta có thể đầu tư phái sinh đầu tư vàng à, thường trong đầu tư vàng ở trong những giai đoạn khủng hoảng á, thì các bạn biết rằng là ở giai đoạn đầu thì phần lớn các vị thế của vàng sẽ bị ảnh hưởng nên vàng có thể chưa lên ngay nhưng sau một cái giai đoạn khủng hoảng một cái thời điểm một, ờ, một thời gian thì khi mà những vị thế chúng ta gọi là bán vàng ra để uh, bù đắp cho những cái vị thế margin trước của những cái uh, chứng khoán hoặc là những cái kênh đầu tư khác thì vàng dần dần sẽ ổn định và sẽ có một sự xu hướng tăng rất mạnh nên đây cũng là một cái cơ hội để nếu chúng ta biết về vàng thì chúng ta có thể đầu tư vậy trong khủng hoảng này cái điều quan trọng nhất của mỗi nhà đầu tư chúng ta không phải là chúng ta mua bất cứ một cái điều gì mà chúng ta chưa có kiến thức chưa có kinh nghiệm hoặc là mua bất cứ giá nào mà chúng ta cần phải có tiền mặt giữ tiền mặt để đợi cái cơ hội khi nào nó thuận lợi khi nào nó đủ điều kiện thì chúng ta mua chúng ta mua sớm quá chúng ta cũng gặp rất nhiều khó khăn thậm chí chúng ta có thể bị phá sản nếu chúng ta mua muộn quá thì cổ phiếu hoặc là những cái thành tựu những cái sản phẩm chúng ta mua có thể nó sẽ gia tăng rất mạnh và lúc đó có thể chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc mà cổ phiếu hoặc là các sản phẩm khác nó có những đợt điều chỉnh nhất thời nhất định nào đó nên ở đây à, nếu trong cái thời điểm này thì à, tôi muốn khuyên các bạn đó là chúng ta cần giữ tiền mặt và trong những video tiếp theo chúng tôi sẽ phân tích về à, vì sao chúng ta cần phải giữ tiền mặt trong cái giai đoạn này và chúng ta sẽ đánh giá à, vì sao tiền mặt lại là vua và các bạn sẽ biết rằng là những cái công cụ chúng ta cần nghiên cứu cần phân tích trong đoạn này thì chúng ta cần phải những điều gì và một lần nữa thì uh, Dũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe theo dõi video của Dũng ngày hôm nay à, và nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh đăng ký kênh ở phía dưới để những video tiếp theo khi mà Dũng phát thì bạn sẽ là người nhận uh, sớm nhất bởi vì uh, trong uh, buổi ngày mai Dũng lại có những cái video rất tuyệt vời như thế này nên bạn hãy đăng ký ngay ạ. Đăng ký ngay những video bởi vì tất cả những kiến thức mà bạn học được ở trong những video này nó có thể giúp bạn trở nên thành công và giàu có trong một giai đoạn rất ngắn. Và xin cảm ơn rất nhiều.